dựa uy ông Tổng Võ Văn Thưởng kéo Hùng binh vào Nam, gây cho Thủ tướng. Chiếc ghế Chủ tịch nước vốn là chiếc ghế hữu danh vô thực. Việc đùn đẩy nhau giữa ông Tô Lâm và ông Võ Văn Thưởng đã nói lên tất cả điều đó. Ghế Chủ tịch nước hữu danh vô thực không ai muốn ngồi, cũng vì không có thực quyền nên không có khả năng chống đỡ, cho nên ông Trần Đại Quang mới thiệt mạng và ông Nguyễn Xuân Phúc mới bị đá văng nhanh đến như vậy. Ông Võ Văn Thưởng là một phụ tá cho ông Nguyễn Phú Trọng, điều đó ai cũng đã biết. Ông Thưởng ngồi vào ghế chủ tịch nước thì quyền lực cũng chẳng khá hơn ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây. Khác chăng là ông Thưởng được ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ, còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì bộc ông Nguyễn Phú Trọng xem là cái gai trong mắt, cần phải nhổ càng sớm càng tốt. Và cuối cùng kết quả như thế nào thì người dân cả nước cũng đã thấy, ngay trước Tết ông bị đá ngay bay ra khỏi ghế. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng kéo hùng binh tấn vào Nam. Trước khi bị phế truất có hai giai đoạn, ông Nguyễn Xuân Phúc đi công tác bất kỳ nơi đâu cũng bị Phan Đình Trạc kè kè đi sau như là giám sát vậy. Ông Phan Đình Trạc đi cùng với danh nghĩa là Phó Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Ông Nguyễn Xuân Phúc là trưởng ban khi ông Nguyễn Xuân Phúc đi viếng cố Thủ tướng Nhật Abe cũng bị tước bỏ quyền lực và chỉ được sử dụng máy bay dân dụng bình thường mà không được đi máy bay công vụ. Nói chung, ông Nguyễn Xuân Phúc bị tấn công nhưng ông lại không có khả năng tự vệ để bảo vệ mình và gia đình của mình. Có lẽ trường hợp ông Nguyễn Văn Thưởng khác với ông Nguyễn Xuân Phúc bởi ông Thưởng không có kẻ thù quá lớn như ông Nguyễn Xuân Phúc. Mà ngược lại, ông Thưởng lại có người đỡ đầu quá mạnh. Chính vì thế, ông Thưởng hoàn toàn có thể dùng cách cáo mượn oai hùm để mà thụy uy với các quan chức trong cả nước. Và chỉ có như thế thì ông Võ Văn Thưởng mới không bị người khác khinh thường như ông Nguyễn Xuân Phúc đã từng bị. Sau 10 ngày ngồi đến chiếc ghế ế, ông Võ Văn Thưởng lần đầu tiên đã xuất quân tiến vào Sài Gòn với danh nghĩa là dự chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đi theo ông Thưởng là những tay to mặt lớn như Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, Phạm Hoài Nam, Thượng tướng, Ủy viên Trung Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Trần Việt Khoa, Thượng tướng, Ủy viên Trung Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Trung tướng Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc gia, Quốc hội. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là tháp tùng ông Võ Văn Thưởng có cả bên quốc phòng và bên quốc hội Tiếp đó, ông Võ Văn Thưởng thì cũng phải hùng hậu, tương xứng như thế. Bên phía quân khu 7 có Nguyễn Tưởng Thắng, Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7. Phía chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Khác với những người tiền nhiệm đi trước, đi đầu cũng bị giám sát chặt chẽ. Nhưng lần này, ông Võ Văn Thưởng kéo Hùng Binh vào Nam cho thấy ông Thưởng đang có nhiều người bầu theo, muốn kéo quan hệ gần gũi hơn. Vậy thì tại sao giữa ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Xuân Phúc lại có sự khác nhau xa đến như vậy? Đấy chính là cái uy của Nguyễn Phú Trọng. Là người được Nguyễn Phú Trọng dọn đường nên ai cũng muốn bám theo ông Thưởng cả. Có thể ông Võ Văn Thưởng không đủ quyền lực để ban tước, ban bổng lộc, nhưng ý kiến của Võ Văn Thưởng với Nguyễn Phú Trọng có trọng lượng không hề nhỏ. Đây là hình ảnh tiền nhiệm của ông Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Xuân Phúc thì bị hắt hủi. Ông Nguyễn Văn Nên là cánh tay nối dài của Nguyễn Phú Trọng thì đã quá rõ ở miền Nam. Nhưng còn ông Phan Văn Mãi, câu hỏi đặt ra, ông này cũng cần bắt cầu đến với ông Tổng Bí Thư để an toàn hơn hoặc có cơ hội lớn hơn, mà tiếp xúc với Tổng Bí Thư thì đâu phải dễ tiếp xúc rồi mở lời cũng càng dễ hơn. Nhưng điều đó không khó với ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng dù sao cũng là người miền Nam, trẻ và ông dễ nâng đỡ người miền Nam hơn. Xem ra Võ Văn Thưởng không hề yếu đi dù chức chỉ là sở hữu, hữu danh vô thực. Nếu Võ Văn Thưởng đối đầu với Phạm Minh Chính thì ông có thể gây khó khăn không hề nhỏ trong ông tướng đường nhiệm.